thực địa là hoạt động học tập thường niên của sinh viên các năm tại khoa địa lý Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình dành cho K45 chuyên ngành địa lý du lịch thực địa tại miền Bắc. Do mới học năm thứ hai, sinh viên chưa học nhiều các môn chuyên ngành, mục đích của chương trình thực địa nhằm trải nghiệm thực tế các dịch vụ du lịch trên hành trình, tìm hiểu tuyến điểm du lịch miền núi phía Bắc, biên tập nội dung thuyết minh, thực hành phụ tour chuyên xe cùng với hướng dẫn viên chính thức. Ngoài hướng dẫn viên suốt tuyến, hướng dẫn viên tại điểm, Thạc sĩ Trương Hoàng Phương, Giám đốc công ty Exotic Việt Nam, cũng là cựu giảng viên tại khoa địa lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia suốt tuyến cùng các sinh viên, giúp các em nâng cao nhận thức giúp các em đánh giá các điểm du lịch trên quan điểm du lịch sinh thái, giải thích các hiện tượng địa lý tự nhiên, truyền lửa đam mê nghề nghiệp. Chương trình gồm 12 ngày, xuất phát từ sân bay Nội Bài đến các địa điểm du lịch tiêu biểu của miền Bắc như Ninh Bình, Nam Định, Hạ Long, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sapa, Mù Căng trải và Hà Nội. Ninh Bình Bành bồng trên chiếc đò chèo giữa vịnh Hạ Long trên cạn Tham quan tìm hiểu quần thể Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014. Nam Định, thăm phủ thiên trường, di tích nhà Trần với đền Thiên Trường, đền Cố Trạch, đền Trùng Hoa và chùa Tháp Phổ Minh. Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận đến hai lần vào năm 1993 với tiêu chí thẩm mỹ và vào năm 2000 với tiêu chí địa chất địa mạo. Lạng Sơn, vùng biên cương của Tổ quốc Lạng Sơn nổi tiếng với ải chi lăng, trận địa mai phục với đầm lầy, sông suối, núi non hiểm trở ghi biết bao chiến công trong suốt lịch sử giữ nước trước sức mạnh của quân xâm lược phương Bắc. Ngoài ra còn có chùa Tam Thanh và câu chuyện thực hư phá đá nung vôi nàng Tô Thị cùng với nhân chứng sống. không chỉ đến với những địa điểm nổi tiếng như Thác Bản Dốc, Động Ngườm Ngao, khu di tích Bác Bó, đoàn sinh viên còn được chia sẻ những kinh nghiệm và trăn trở cùng với chủ homestay là người dân tộc Nùng. Bắc Cạn, chuyến đi thuyền trên sông Năng, thăm động vuông, thác đầu đằng, hồ ba bể, sinh viên được học về quá trình cast và tìm hiểu mô hình du lịch sinh thái của cộng đồng địa phương. Tuyên Quang thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang với lán Nà Nưa, đình Tân Trào, cây đa Tân Trào trong 138 di tích cụ di tích. Khu di tích là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cơ quan trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Phan Xipang, núi Hàm Rồng, bản Cát Cát để cảm nhận Sapa đang chuyển mình từ một thị trấn nhỏ, nơi bước ra đường là có thể gặp rất nhiều cộng đồng dân tộc ít người khác nhau như Mông Đen, Dao Đỏ, Tày, Sa Phó, Giấy để trở thành một khu du lịch quốc gia với biết bao đổi thay. Mù Căng Trải Mù Căng Trải không chỉ hấp dẫn các em sinh viên với ruộng bậc thang mà còn tình cảm nồng ấm của cộng đồng Mông. Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến được cảm nhận thực sự qua di tích khảo cổ của Hoàng thành Thăng Long với các tầng văn hóa từ Đại La, Lý Trần, Hậu Lê, Nguyễn, Lăng Bác Hồ, Bảo tàng dân tộc học, di tích cổ loa thực sự là những điểm đến thú vị với nhiều bài học bổ ích. Du tích Việt Nam hân hạnh là người đồng hành cùng các sinh viên với những dịch vụ tốt nhất và những bài học thực tế điển hình nhất giúp các em đạt được những kỳ vọng từ chuyến đi thực địa này.